rồi xin được gửi lời chào tất cả tất cả các bạn nha cũng đã lâu lắm rồi mình mới làm lại cái video này thì cố gắng làm sao để mà thực hiện những cái video liên quan tới máy lạnh tủ lạnh và máy giặt tại vì thời gian ờ, trước đây là công việc thứ nhất là lu bu thứ hai là sức khỏe không có cho phép đau cái lưng quá chịu không nổi rồi cũng tạm ngưng rồi cái công việc thì cũng một phần là giao ra cho mấy anh em nhưng mà bây giờ là hầu hết là giao ra cho những anh em thợ đó làm rồi mình chỉ đứng vai trò là à, đứng à, hướng dẫn này kia nọ hay là chỉ dẫn cái kỹ thuật mà mình biết thì mình có chỉ lại các anh em đến em làm thì đó là lý do tại sao mình ngưng thời gian tại vì nó quá mệt mỏi à, sức khỏe không có và làm đủ thứ hết trơn á tại vì cái lưng nó bị thoát vị địa điểm thì sẵn đây à, hôm qua cũng có đứa cháu nó gọi thì nó hỏi thăm cái công việc làm rồi nó hỏi đủ thứ hết trơn liên quan tới vấn đề mà cái nghề điện lạnh này nè vậy thì nó <laughs> lên tại vì ba mẹ nó kêu à, lên ờ, trên chú tài hỏi thăm ví dụ mà điện lạnh đi định đi, đi vô trong trường mà học nghề á để mà học cái nghề điện lạnh rồi ra làm thợ giống như những cái người mà anh em ờ, thầy thợ điện lạnh như làm đi, đi điện máy xanh á tại nó thấy cái đó và cái gia đình nói chung cũng hơi khó khăn thì uh, ở quê quen thôi quen biết nhau thôi ở quê gọi lên thì uh, tôi cũng khuyên số điều là có nên nên hay không thì nói thì bây giờ cái nghề này thật sự ra là gọi là làm cái nghề mà khó hay khổ thì không phải không có nghề nào khó không có nghề nào khổ cả chịu khó thì ờ, cái gì nó cũng qua thôi thì cái nghề này gọi là làm giàu nghề điện lạnh sửa chữa này có gọi là làm giàu hay không nó tùy thuộc vào cái thứ nhất là số phận của người nữa thứ hai là mình có cố gắng để mà dương lên mình làm dư giả mình tiết kiệm hay không tại vì có một số người ờ, cho rằng cái nghề điện lạnh này ờ, không có khá nhưng mà phần nhỏ thì cũng cho rằng cái nghề điện lạnh này cũng là cái cơ hội để mà họ đổi đời ha. họ làm sửa chữa bỏ công một ngày rắp máy lạnh được 300 350 ngàn bộ nếu mà có cộng tác cái điện máy xanh thì một ngày ví dụ mà lắp được 4 bộ thì hết nhiêu tiền rồi các bạn đi tính giùm tôi đó thì có những cái người mà người ta làm lâu năm người ta thành lập công ty rồi bắt đầu ta họ hợp đồng lắp đặt hay là hợp đồng những cái công trình thậm chí là bảo trì sửa chữa thì cuộc sống rất tốt nhưng mà cũng sẵn chia sẻ đây là ví dụ mà mình về cái chủ đề ngày hôm nay á, thế thì cái nghề điện lạnh này á, có nên đeo đuổi nó không có nên tiếp tục theo nó không thì mình khuyên thật sự là cứ bình thường không sao cả thì từ khi trước khi bắt đầu vào với cái công việc này thì mình đặt câu hỏi là lý do tại làm sao mình đến với nghề này phải có cái gì mình thích thứ nhất á, là cái nghề này mình thấy là hơn 90 phần trăm là nam không à. nữ thì cũng có một người ít thôi rất cực kỳ ít luôn tại có một lần mình gặp cô chị chị chị chị chị lớn tuổi này nè mình à, biết thì cũng làm nghề điện lạnh mà trước là ông xã chị làm sau đó anh bị tai nạn rồi qua đời ảnh một chỉ thì phải một mình nuôi hai đứa nhỏ cho nên bắt buộc bây giờ chị làm luôn thì chỉ là người ngồi sau lưng chiếc xe có một đứa em nó chở chị đi chị ôm cái thang đi đôi khi ôm mình ra rồi chạy cho những cái hàng vật tư thỉnh thoảng gặp mình à, cũng có hỏi thăm vài ba câu thì giờ chỉ nói có hai đứa con rồi nghề thì là của ông chồng gây dựng ra rồi bây giờ giữa chừng ổng đột ngột ra đi vậy đó cho nên bây giờ cứ làm luôn một người phụ nữ mà đóng vai trò giống như người đàn ông cũng giác thang lên xịt rửa rồi lên kiểm tra ga máy lạnh cũng bình thường nói với đối với mình thấy à, <laughs> ngộ bình thường nó không gì cả à, thì cái vấn đề này thì mình cũng xin chia sẻ là có nên hay không thì mình khẳng định luôn nếu mà các bạn thích thì hãy làm tại cái nghề này nó không có đói nghe là cái nhu cầu các bạn biết á, từ ở thành thị cho đến cái nông thôn thậm chí một số cái nơi như là ở Đức Hòa Long An thậm chí về miệt miệt ở dưới gò công An Giang rồi Cà Mau rồi lên miền núi này kia Gia Lai ba Tây Ninh này kia cũng có luôn cửa hàng đi làm rất là nhiều mà cửa hàng nhỏ lẻ nha chứ tôi không có nói những công ty hoành tráng lớn nha thì các bạn nó một thời gian làm khoảng chừng rồi từ khi mà học ra trường tầm hai năm rưỡi ra trường nếu mà trung cấp chuyên nghiệp còn mà các bạn nào học nghề bậc ba trên bảy này kia ở cái buổi ban đêm ở cái trung tâm dạy nghề thì có thể cầm cái bằng đó ra mình xin việc mình làm thí dụ mà nghề điện lạnh này không được thì có những cái nơi khác người ta nhận mình vẫn là với cái vai trò là không không phải là chuyên ngành nhưng mà nó có liên quan tới cái nghề đó ví dụ bên ngành nhiệt cũng liên quan tới điện lạnh á thì cũng có rất là nhiều anh em người ta đi công trình ha thì à, à, làm cái nghề này á, thì sau khi tốt nghiệp ra thì ờ, mình học và mình làm việc tích lũy cái kinh nghiệm cho bản thân khoảng chừng tầm theo mình thì nên 5 năm tại có một số anh em thợ mình nói nào đây là tuổi cũng hơi nhỏ nhỏ thôi khoảng chừng là mười mấy hai mươi à, cũng ra mở cửa hàng cũng sách giỏ làm tùm lum la thì bản thân à, tự do mà mỗi người ai muốn làm gì làm miễn sao ta sống tốt ta làm tốt ta bỏ công bỏ sức ta làm mà nhưng mà bản thân mình nó mới thấy theo cái cái cái cái cái cái nhìn nhận của mình đó một người mà có đầy đủ cái kinh nghiệm á, thường á, là tầm khoảng chừng năm năm trở lên thì bắt đầu là họ đã có những cái, cái kỹ năng Ví dụ như đi, đi lắp đặt thì họ gặp những cái địa hình cái thế máy hay là cái nhà nào sao sao họ tự họ sắp xếp họ làm sao mà cho nó nhanh và nó tốt nhất cho cái máy rồi bên cạnh đó là khi mà mình làm mình tích lũy cái kinh nghiệm rồi học hỏi thêm rồi chịu khó nữa thì mình sẽ dần dần dần mọi thứ sẽ tốt hơn. thì cái điều kiện mà cũng nói nào ngay hồi trước có hay thảo luận hay tham luận bằng cái cách mà trực tiếp á, trên video như thế này có một số anh em nói là à, cái nghề này là nó nó nó, kêu bằng cái điều kiện là như thế nào để có thể bước chân vào nghề thì thực sự điều kiện không là gì cả quan trọng bạn thích hay không đó rồi thứ hai á, để mà làm được cái nghề này gọi là lâu dài hay là ngắn hạn thì lâu dài hay không là điều nó bắt nguồn từ cái công việc là đam mê nhưng mà đối với bản thân tôi á, thí dụ có đam mê chăng nữa cũng phải có nguồn thu nhập để đủ sống thì các bạn mới có thể duy trì nó lâu dài được chứ nếu thực sự mà đã đam mê mà thích làm nghề mình thích con trai mà thích ba cái ốc dít dặn tới dặn lui rồi chỉnh sửa đủ thứ các kiểu này kia có thể tự làm ở nhà cho bản thân mình hay là cho gia đình mình thì cũng khiến cho mình thấy thoải mái hạnh phúc đúng không các bạn đó. Dạ. thì cái nghề này nó yêu cầu thứ nhất á, là mình thấy là phải có cái, cái sức lực à, cái sức khỏe tốt để chi để mà khiên giác ba cái máy giặt với mấy cái máy lạnh này lên trên lồng 1 từ dưới đất cái giác lồng 1 lồng 2 đó là mình ráp cho người ta tại có những cái thế máy rồi họ phải leo trèo nữa đó, lắp máy lạnh là bắt buộc các bạn phải chấp nhận một chuyện là, à, đối diện cái việc là bạn phải có dùng sức lực rồi leo trèo điều thứ hai trong cái nghề này theo như mình cảm nghệ nhận á là mỗi khi mà vào cái mùa nắng nóng hoặc là mùa cuối năm á, thì cái người ta cái cái cái nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo trì sửa chữa máy lạnh sửa máy giặt hay sửa tủ lạnh nào đó rất là nhiều à, chưa kể đến cái việc mà thí dụ có những cái hợp đồng với những cái cái mà à, khách sạn nhà hàng hay thậm chí là những cái chỗ mà ta bán giống như bên mình có hợp đồng là bán sữa thì thỉnh thoảng tới ngày rồi đến đó vẫn phải kiểm tra cái loại tủ đông tủ mát của họ thì mình cũng có nhận làm ở bên mấy cái hàng nhà hàng tiệc cưới thì thỉnh thoảng hư cũng kêu qua coi tổng quát nhiều cái tủ đông mà tủ inox bự bự bự tủ dung tích lớn lắm thì vẫn nhận làm thì cái điều đó khi mà vô cái mùa nóng á, thì nó bị một cái tình trạng là à, khách hàng họ có nhu cầu sử, ờ, sử dụng dịch vụ ngay cùng một thời điểm nghĩa là họ ai cũng yêu cầu một buổi sáng đó. nhóm người khác là yêu cầu đúng ngày buổi trưa buổi chiều thì nó làm cho người ta là người thợ nó bị áp lực áp lực là gì nè quá nhiều công việc và cần phải giải quyết ngay cho nên họ phải làm đôi khi từ 7 giờ mấy 7 giờ mấy sáng bắt đầu cho khi về tới cái cái cửa hàng và thậm chí về tới nhà lúc đó cũng 8 giờ đêm đó là những cái đó là áp lực ờ, của những cái người mà làm cái nghề điện lạnh thì cần phải có phải hiểu điều đó chứ nhiều khi mới vô làm có một phải hôm hay là tuần nửa tháng thấy nặng nề quá chán nản bỏ thì cái đó thì mình thấy thì thường thường mấy bạn trẻ mấy bạn nhỏ nhỏ nhỏ tuổi á, thì rất là dễ nản thế nhưng mà thật sự là có những người ta cần cái nghề hoặc ta xác định rõ ràng hoàn cảnh của người ta khó và người ta cố gắng chú tâm ta học được một cái nghề từ mặc dù biết rằng học ở trong trường rồi nhưng mà nó vẫn chưa đủ đâu, đâu nha các bạn ừ, mình sẽ cố gắng làm cái video clip để mà so sánh những cái sự mà cái việc mà học ở trường với cái việc mà học ở bên ngoài à, bằng cách là đi thực tế rồi cùng với những anh em thầy thợ trong một cái công ty hoặc cửa hàng để mà có thể gia chạm và mình uh, biết được cái cái cái cái những cái nghề hay những cái linh kiện hư hỏng rồi sửa chữa cũng như những cái chỗ mà mua vật tư á, sẽ như thế nào à. nghe rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nha à, nói về cái vấn đề áp lực xong rồi thì bây giờ cái nghề cũng vậy về sự chịu khó chuyên cần thì à, sẽ tạo mình cái động lực để mình có thể đi làm được lâu hơn trong cái nghề này rồi trả lời cho cái câu hỏi với à, một <laughs> số bạn sẵn à, sẵn cho việc cái là cái ông anh là ba của đứa cháu có gọi thì hỏi là với lại thấy bản thân mình cũng làm thực sự mình làm ở chỗ đó là cái là nhà luôn mình không phải thuê cho nên cũng thoải mái chút xíu về cái vấn đề mà tiền bạc tài chính không phải trả tiền thuê các bạn biết trong cái đợt dịch vừa rồi là ba bốn tháng là tất cả đều nghỉ hết cũng mệt mỏi lắm á nhưng mà không sao bởi vì đó là nhà không có tốn kém gì nhưng mà nói nào ngay cái nghề này gọi là có làm giàu được hay không mình xin trả lời này có hay không là tùy thuộc vào khả năng của mỗi người tại vì nhiều cái người lớn tuổi hơn mình mình kêu bằng bậc đàn anh đàn chú thì họ cũng có của của cải cũng có tài sản cũng không ít đâu nhưng mà từ cái việc mà nguồn gốc để mà có được cái điều đó thì họ bắt nguồn từ cái việc là phải làm như mình đó thì đại khái như một số người mình biết là ở ngoài đường quốc lộ 1A có một cái anh đó là anh à, quên mất tiêu của tên ảnh à, kinh doanh về làm những cái máy đã qua sử dụng mà máy công suất lớn không nha từ 5 ngựa 10 ngựa năm ba chục ngựa họ làm như vậy họ buôn bán và kinh doanh rồi họ cho thuê đủ thứ những cái mà sự kiện rồi đó thì từ đó cũng có tạo nguồn thu nhập thứ hai là những cái người mà mình biết á, là ngoài cái việc họ là cửa hàng sửa chữa ra giống như đứa em của mình từng làm uh, chung rồi cũng làm việc với mình rồi sau này uh, em nó cũng nhanh nhẹn cũng giỏi nghề rồi bây giờ đã mở được cái cửa hàng uh, là mua bán vật tư bên cạnh đó là có nhận sửa chữa và chính tay anh này làm luôn đó thì là vừa nhận sửa chữa bảo trì buôn bán máy và cái chỗ mà anh ta thuê bây giờ mở luôn một cái cửa hàng cung cấp vật tư điện lạnh thì rõ ràng anh ta có tài năng và có cái cái cái khiếu kinh doanh về cái chuyện này thì phút chốc đây thôi là anh sẽ khá rã thôi đó, để trả lời cho các bạn cái câu hỏi mà nghề nó có giàu hay không mình không có nói gì cái vấn đề khía cạnh là cái nghĩa bóng của nó nghĩa bóng của nó có nghĩa là những anh em thầy thợ mà họ làm những chuyện mà không hay thì nói như thế thôi chứ không dám đào sâu thêm cái vấn đề thì mọi người sẽ tự hiểu hay những ai đã trải nghề trải trải nghề qua rồi nhiều năm thì sẽ biết là như thế nào ý tôi muốn nói là sao đó thì nó tóm lại để mà làm được cái nghề điện lạnh này cũng không có gì là khó ai cũng có thể làm được thôi nó không phân biệt nam nữ gì đâu thí dụ cảm thấy thích thì làm không làm gì được cho ở bên ngoài thì mình làm ở nhà mình phục vụ hoặc mình biết cái nghề để mình học ở trong trường mình biết thì mình tự làm ở nhà mình mình sửa chữa thì nhưng mà nếu mà muốn biết mà đào sâu hơn kỹ lưỡng hơn hay là giỏi giang hơn nữa thì bắt buộc một điều bạn phải ra ngoài à, một là mở cửa hàng hai nữa là chưa điều kiện thì phải đi làm cho người ta đó, thì các bạn mới từ đó mới có tiếp xúc được với nhiều loại máy nhiều cái hãng khác nhau nhiều cái cách mà mình làm sửa chữa bệnh bệnh của máy sửa như thế nào rồi vật tư cái thay thế thì sao nói chung rất nhiều thứ để chúng ta học à, và dường như uh, cái điều kiện để mà đến với nghề này dường như mình thấy nó không có gì khó khăn cả chỉ cần uh, biết nghề chịu khó giống như đây sau đại dịch thì thôi chứ mà thời điểm này cũng như sắp tới tới nơi rồi thì uh, mình nghĩ là sẽ có một số thậm chí là nhiều cái cửa hàng mình nhớ nha hàng năm luôn thì nó rơi vô cái khoảng mà bây giờ là gần Tết nè đó để chuẩn bị cho cái tháng Tết là tháng từ ờ, tháng Tây mình đó là tháng 12 tới tháng Giêng là cái tháng đó người ta đã chuẩn bị trước anh em thầy thợ đâu đó ổn định rồi để mà phục vụ cái dịp Tết này còn cái thời điểm đỉnh điểm trong năm mà đối với cái nghề điện lạnh này á, thì nó rơi vô khoảng chừng đâu từ tháng tư nó kéo dài cho đến cái khoảng chừng đâu tháng 6 tháng 7 là đó là thời điểm đỉnh điểm mà đỉnh điểm nhất của nó là rơi khoảng chừng tháng 4 tháng 5 là tại vì cái khí hậu nó nóng không có thời tiết rất nắng nóng các bạn biết đó, đi ngoài đường nắng muốn chối mắt luôn thì rõ ràng là lúc đó bảo trì máy lạnh rất là nhiều một ngày mà bên công ty của mình là coi coi ba cặp ba cặp như sáu anh em một chính một phụ đi kèm với nhau thì nó rửa <laughs> một ngày nó mình nói thật là bèo lắm lắm mười mấy bộ bèo á à, cái đó là tính tính tính phần rửa vệ sinh máy lạnh thôi rồi còn lắp đặt thì cái đó là có tính ha, lắp đặt thì sẽ tốn nhiều tiền hơn nhiều thời gian hơn rồi ờ, bên cạnh nó đi sửa chữa này kia nọ đủ thứ cái kiểu mà ngoài cái việc mà các bạn biết khi mà làm cái nghề điện lạnh này á, là nó nó nó nó không chỉ là cái sửa chữa ba cái máy lạnh rồi tủ lạnh máy giặt đâu ha thì nó sẽ cái nghề này nó hay lắm mình chịu khó mày mò mình có thể sửa được những cái món khác thậm chí là điện nước ở trong gia đình mình mình cũng tự làm được tại vì có đồ nghề có máy khoan đó chứ bản thân tôi ba cái đồ điện nước ở nhà tôi cũng tự làm không chứ đâu chứ đâu kêu thầy thợ làm gì tại vì nó lặt vặt chuyện nó lặt vặt mình xử lý được và thậm chí nói chung mình biết ý rồi mình làm một tốt <laughs> mình làm một tốt vẫn không thua những người thời điện nước đó cho nên á, ờ, nếu mà là thanh niên con trai thì mình khuyên không cái này nói theo cái ý cá nhân thôi các bạn nào mà nghe cảm thấy ok đúng đúng ý các bạn á, thì cho một like <laughs> thích thì cứ làm theo nghề nào cũng tốt cả không có nghề nào xấu và cũng không có nghề nào gọi là học đi ra trường rồi sẽ làm giàu hay là học đi ra trường rồi sẽ không có cơm ăn không có nghề nào không ai dám khẳng định gì đâu quý vị thành công hay không ở con người là do con người thôi cho nên các bạn cũng nên chịu khó muốn nếu mà muốn biết được cái nghề à, tốt giỏi thì phải chịu khó lăn lộn tích lũy cái kinh nghiệm chịu khó đào sâu và học hỏi rồi phải kiên nhẫn nói chung bước vô cái nghề này các bạn phải chấp nhận một điều là cái vấn đề mà thời gian là nó bị nó chi phối nhiều lắm tại chúng ta dành thời gian rất là nhiều cho công việc à, thứ hai là áp lực trong công việc thì các bạn chỉ cần đòi hỏi hai yếu tố đó và vấn đề thứ ba là sức khỏe và cái sức khỏe tốt chứ mình thấy một phần lớn một số anh em với bên mình thì không có nha cái chuyện mà nhậu nhẹt mà vô mà say xỉn này kia nào là không có thì uh, <laughs> còn những anh em bên ngoài như là đôi khi mình có công trình hay là công việc nhiều quá mình phải chia sẻ lại với anh em để nhiều khi kêu với anh em hỗ trợ đó thì đôi khi cũng uống năm ba chai nhưng mà vừa vừa đừng có quá chén thì ờ, khi mà các anh em <laughs> uống vô tao nói hả sáng vô một công trình mà tao nói cái mùi mùi hơi mùi bia đó mùi bia mùi rượu mà tao nói nồng nặc luôn hỏi sao mà sức đâu làm nổi mà cứ ngày nào cũng như ngày nấy chắc chết luôn thì có những người vậy nhưng mà đó là quyền tự do của họ mình không có quyền can dự chỉ chia sẻ với các bạn thế thôi là mình yêu cầu để mà đi vô cái nghề này để cần điều kiện gì không có nên làm với nó hay không hay là có nên sống tiếp tục với nó lâu dài hay không thì xin thưa các bạn mình làm nghề này cũng được 14 năm tính ra 14 năm tính con số chẵn á với ờ, nếu mà tính đúng tầm tầm khoảng 15 năm à, 14 năm này thì cái lúc đầu mà bắt người đầu cái nghề này mình cũng là chân ướt chân ráo thôi học nghề ở trường Phú long rồi ra trường thế thì tất cả những gì mình có được là kiến thức kiến thức trên giấy trên giấy trên lý thuyết á nhiều khi ở đó nhớ là những cái câu chuyện xưa mà mình đi mua vật tư mà mình nói những cái những cái từ ngữ mà nó dùng trong cái sách vở tới cái người bán hàng người ta cũng không <laughs> biết là mình mua cái gì luôn cái người bán à, linh kiện à, máy lạnh á, người ta cũng không biết luôn tại khi các bạn giống như cái chuyện cái chuyện cái tụ điện đi cái tụ điện của máy lạnh cái tụ à, mà trong sách nó ghi là scaba capacitor mình cũng nghe thầy cô giáo cũng capacitor mình cũng ra nói k3 luôn mà không có cái mẫu cầm theo tới khi chạy về ngược về trường ở à, lấy cái loại đó đó cầm ở cái này nè thì mấy mấy người bán hàng người ta nói trời cái này là gọi là cái tụ rồi cái vấn đề thứ hai mình nhớ những cái câu chuyện mà kỷ niệm hồi xưa cái bạn biết không cái trong tủ lạnh đó là nó có một cái relay điện tử relay relay thẳng bích đi thẳng bích thẳng bích tròn không mà sau này mới là xài thẳng bích dẹp thì cái đó gọi là cái thẳng bích <laughs> rồi bắt đầu á, trong sách với lại trong trường dở trong trường lớp dạy cái đó là overload thì mình cũng biết là overload ha, để chống tình trạng quá tải bắt đầu mới cầm ra ra cái cửa hàng à, vật tư để hôm nào mình à, có thời gian mình sẽ đi làm cái video để mà chỉ các bạn biết là cái chỗ mà mình hay mua vật tư cái giá người như mình nói thật là cái chỗ này rất là rẻ rẻ nhất thành phố mà nhiều người thợ biết lắm nhưng mà tại vì bản thân mình thì à, mua đã thường lâu rồi giống như có mối quen biết luôn rồi <laughs> thấy mình đến là vui vẻ lắm anh em mày kia nói trong cái cửa hàng đó là chỗ mà bán vật tư cửa hàng điện lạnh à, chú Hùng ở à, 3 tháng 2 mình làm điện lạnh từ cái thời mà cái cửa hàng của chú còn nhỏ hẹp lắm mà ở ở cái vị trí ở dưới kia mà sau này riết từ từ từ cũng có chút đỉnh nó bắt đầu chú mới sang chỗ đó lại thuê thuê riết xong bây giờ là chú mua luôn mà thậm chí mua luôn một cái căn nhà thứ hai gần khu vực đó nữa thì rõ ràng các bạn thấy cái nghề điện lạnh thì nó có nghèo không bởi vì mình nói nghèo hay không là do bản thân đó ha đấy thì uh, à, chia sẻ chút xíu thế thôi thì chúng ta tóm lại cái vấn đề ngày hôm nay là cái yếu tố có nên hay không thì các bạn thấy nếu mà nên thích thì mình cứ làm không sao cả cũng không mất mát gì đâu thì công sức mình bỏ ra thì mình làm học hỏi không có bổ chỗ này thì cũng bổ chỗ kia không làm được nhiều cái thiên hạ không mở được công ty cửa hàng thì mình có thể làm tại nhà không sao cả thì mình thấy rất là nhiều bạn bây giờ là cũng hay đăng quảng cáo những trang mạng xã hội như Facebook nè nhận dịch vụ sửa chữa gì đó trong các hội nhóm ở Facebook thì nếu mà các bạn cảm thấy mình đủ năng lực đủ tay nghề thì các bạn cứ mạnh dạng tại vì nếu mà không có làm những cái gì mà khó khăn được thì cứ nhận đi bảo trì sửa chữa xịt rửa mới lạnh cho ta chủ yếu mình đang ăn công thì hiện tại hồi trước là trăm rưỡi chứ sau này cái cửa hàng từ từ mình lên trăm tám mà tại vì đồ bây giờ nó lên quá công sức anh em thợ cũng lên giá nhà trọ nó cũng lên thì mình cũng có làm mà báo giá khách hàng thế thôi thì làm đâu đó đúng chuẩn mực thì người ta cảm thấy bây giờ khách hàng người ta có rất nhiều lựa chọn và hãy nhớ một điều rằng không phải riêng chúng ta làm đâu có vàng quý vị rất rất là nhiều anh em nha vậy cho nên cái độ cạnh tranh nó cao à, đó là lý do là mình muốn biết nó các bạn này trong cái nghề này bất kể cái nghề nào gì cũng đều có sự cạnh tranh à, vậy chúng ta muốn được có được khách hàng tốt à, muốn làm được nhiều người tin tưởng hơn thì một cách duy nhất chúng ta phải làm cho giỏi nghề thứ hai giữ chữ tính thì tự động bạn sẽ phát triển thôi ha à, quý vị ha ok thì à, đại khái à, muốn kể cho các bạn nghe cái câu chuyện mà của ông anh ông gọi điện thoại từ dưới quê và hỏi xem cái đứa nhỏ đứa cháu á nó có nên làm nghề điện lạnh hay không và theo cái ý kiến của mình thì cứ nói thích thì cứ cho nó làm hay bất quá gửi lên đây thì bắt đầu ờ, cùng lắm là cho em nó lăn lộn thời gian vài ba tháng đi thì nó không thành cái này cũng thành cái kia tại vì nếu mà giờ không giỏi nghề cũng đào tạo thành người thì cũng ăn nói tử tế đàng hoàng chứ kiểu là long nha long nhong như dưới quê nữa muốn đi đi muốn về về rồi nhiều khi tụ tập bạn bè dưới quê rồi cứ thanh niên mà mới hai mươi hai mấy người ta nói nghe cái say xỉn không thấy quả chà đậu rồi lên đây mọi thứ phải thay đổi vô công việc rồi thứ nhất đối với bên mình không hút thuốc lá nha hút thì hút ở đâu không biết chứ mà đến công ty đến cửa hàng rồi thì phải ngưng thứ hai tỉnh táo sau giờ làm việc nhậu nhẹt cái gì để chuyện cá nhân của mọi người nhưng mà đến công ty đến cửa hàng rồi mọi thứ phải tốt à, để chi để cái tinh thần nó nó nó nó nó phải ổn định rồi mới bắt đầu được công việc nhiều khi do nhậu nhẹt say xỉn rồi trong gia đình xảy ra chuyện này chuyện kia tới tới cái công ty cửa hàng cái quạo quọ đủ thứ trơn đủ thứ cái nghề mà các bạn đó thì à, thôi à, cũng không làm mất thời gian của mọi người à, lâu lắm rồi mới quay trở lại làm cái video này thì mình sẽ cố gắng sắp xếp làm sao có những cái video nó tốt hơn thì mong sao là hỗ trợ các bạn được phần nào thì cũng mong các bạn cũng ờ, đừng có gọi điện thoại cá nhân thật sự ra hồi lúc trước á, một phần mà mình ngưng thời gian dài thì cũng là do một số anh em muốn vì sao mà theo cái đường link ở trong video là biết được cái Facebook và gọi điện thoại cá nhân của mình ta nói ngày cũng như đêm luôn 8 9 giờ đêm muốn mệt muốn nghỉ ngơi chút xíu ở đâu một số điện thoại lão quắc lậu quơ mấy anh em gọi vô hỏi thăm ở bị vậy là bị hư cái gì thực sự ra mình không có nhiệm vụ phải nói nó hư cái gì và mình không có nhiệm vụ phải chỉ cho các bạn chỉ là các bạn xem video các bạn thấy quý mến thích mình gọi điện thoại đến hỏi thăm trao đổi thì ok mình sẵn sàng tiếp nhưng mà biết tại sao nó quá nhiều rồi có những cái trường hợp mới 6 giờ sáng còn đang nằm thiêu thiêu chưa đánh răng thì điện thoại hay mở nó không có tắt gọi điện thoại thay anh tài à, anh anh đốc doctor à, rino này kia nọ là mấy cái lần ở trang video cũ còn à, bây giờ nó bị như vậy là sao anh hỏi cái kiểu mà hỏi nghe nó sốc không lắm không có đầu đuôi không có chủ ngữ gì ngữ gì trơn với lại thật sự ra mới cái 6 giờ sáng à mà gọi vậy tôi nó thật sự tôi không có đủ cái tâm thế mà tôi trả lời không có đủ <laughs> mà tỉnh táo luôn rồi để trả lời về nói cho nên à, thôi thì các bạn cũng chịu khó hiểu cho tôi ha à, thì mình xem video tôi cống hiến cái việc review trên đây hoàn toàn không có thu phí của ai cả chỉ là biết được cái gì thì mình làm mình chia sẻ trên đó thôi các bạn xem tôi cảm ơn còn ai không thích xem thì thôi thì cũng mong các bạn hiểu cho đừng gọi điện thoại cá nhân tôi chịu không nổi à, là vậy ha rồi xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã dành thời gian để xem cái buổi chia sẻ và video này của mình nói về cái câu chuyện để kể các bạn nghe cái câu chuyện để mà biết được cái cái việc mà để trở thành người thợ điện lạnh á, thì cần điều kiện gì ha ok hy vọng rằng à, qua cái video và sự chia sẻ của mình theo những năm tháng mình đã trải nghề ra mình chia sẻ các bạn sẽ giúp ích một chút xíu gì đó cho cái câu hỏi của các bạn ha thì rồi xin kính chúc tất cả mọi người được nhiều niềm vui hạnh phúc cảm ơn các bạn đã xem video này hẹn gặp lại ở một video tiếp theo xin chào